Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Và hôm nay chúng ta đang học đến nguyện thứ 13 và nguyện thứ 14. Yeah. Dạ. Thưa đại chúng, nguyện thứ 13 là nguyện ánh sáng vô lượng và nguyện thứ 14 là nguyện chạm quang minh được an lạc. Hai nguyện này theo chú giải của nhị tổ thiện đạo là chánh hiện công đức báo thân của Đức Phật A Di Đà. À. Và hôm nay sư cô cũng xin phép thông báo với đạo tràng là từ hôm nay khi giảng về kinh vô lượng thọ, sư cô đều dùng bản tiếng Trung, à, bản gốc tiếng Trung là bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư Bản này được uh, Tịnh Tông Học Hội của Đài Loan phát hành ấn tống ha. Vì sao sư cô đổi dùng bản tiếng Trung? À, tại vì á, là trong quá trình mà mà đối chiếu đó, sư cô phát hiện thấy à, cái bản tiếng Việt của mình á, là khi dịch nghĩa nó có à, một tí là nó không không theo sát với nghĩa, nghĩa tiếng tiếng Hán À, bản à, bản tiếng Trung <coughs> và nếu như bản tiếng Hán á, thì đôi khi người ta phiên âm á, nó nó cũng có nhiều từ nó bị trật à, cho nên thôi sư cô à, dùng luôn bản gốc là bản tiếng Trung à, tại vì thật sự mà nói là sư cô cũng cảm ơn cái nhân duyên là sư cô được đi à, du học bên Đài Loan một thời gian cũng khá là dài và cái sự tiếp xúc về ngôn ngữ tiếng Trung của, của sư cô á, nó nó cũng tạm ổn à, cho nên khi mà nhìn vào cái bản tiếng Trung á, là sư cô à, hiểu cái cái nghĩa của nó rất là là là dễ dàng nếu như mà dùng bản phiên âm tiếng Việt mà chữ Hán á, thì nếu không có tiếng Trung đính kèm á, thì lại sư cô lại nhiều nhiều lúc là lại không có rõ và đôi khi người ta phiên âm cái bản à, Hán Việt ấy, nó cũng có cái sự sai lệch và sư cô đơn cử như là cái à, <clears throat> phẩm thứ 10 12 à, á à, cái phẩm là gọi là quang minh biến chiếu đó à, thì cái bản tiếng Trung á là là là chư chua phổ sử bản tiếng Trung là chư chua phổ sử từ chư đó là từ trí à, chua phổ sử tức là đến lúc thành Phật nhưng mà khi đối chiếu qua các bản mà Hán Việt á thì cái từ đó người ta lại là phiên âm thành cái từ từ trí à, trí tác Phật thời trí tác Phật thời và trí tác Phật thời là nghĩa nó hoàn toàn khác biệt nha quý vị trí tác Phật thời là trí tuệ thành Phật à, nó sẽ khác cái là đến lúc thành Phật à, cho nên là sư cô cảm nhận nó cũng có nhiều cái cái sự sai lệch chính vì thế mà sư cô à, sử dụng nguyên bản tiếng tiếng trung luôn à, thứ nhất là để nó nó được an tâm thứ hai là khi sư cô nhìn vào bản tiếng trung á là cái nghĩa là sư cô thấy nó dễ hiểu hơn các bạn hán việt <laughs> à, cho nên là từ hôm nay là sư cô giảng về kinh vô lượng thọ sẽ dùng nguyên bản tiếng trung là bản gốc của cư sĩ hạ liên cư do tịnh tông học hội đài loan phát hành luôn ha <clears throat> nhưng mà nếu sư cô dùng âm tiếng trung á, là quý vị lại là không hiểu <laughs> cho nên đó là cũng xin phép là dùng bản tiếng trung nhưng mà khi giảng là, là sư cô lại tự phiên âm thành âm hán việt và đấy à, phiên âm đọc thành âm Hán Việt để cho quý vị dễ nắm bắt ha. bây giờ sư cô đọc là Ủa xua phổ sự quân Nguyễn Ủ len à, là ngã tác Phật thời quang minh vô lượng. Nếu sư cô đọc phiên âm tiếng Việt là ngã tác Phật thời quang minh vô lượng thì quý vị cũng cũng loáng thoáng được cái nghĩa. À, còn nếu sư cô đọc là Ủa xua phổ sự quân Nguyễn Ủ len thì quý vị lại không biết. Nhưng mà đối với sư cô khi mà đọc cái câu tiếng trung thì cái nghĩa đó nó rất là rõ trong đầu sư cô à, cho nên là giữa cái hai này là <laughs> dạ, cho nên là sư cô chọn là dùng ba âm tiếng trung à, dùng cái bản là bản tiếng trung nhưng mà khi giảng thì sư cô sẽ tự phiên âm thành âm việt còn những cái từ nào mà nó khó quá à, thì à, sư cô sẽ dùng từ điển à, từ điển giải nghĩa cho quý vị à à, như vậy là à, cho nên là có đôi khi là trong lúc giảng sư cô có à, thêm vào tiếng trung là là cái điều đó là điều nó cũng là thành nó thói quen à, nhưng mà khi dùng tiếng trung thì sư cô sẽ giải thích thành tiếng việt cho nên quý vị à, đừng quá lo lắng ha à, bây giờ chúng ta vào cái phần chánh văn ha. sư cô xin đọc một à, lượt tiếng trung để sư cô nắm cái ý rồi sư cô sẽ phiên âm thành tiếng việt cho quý vị rồi giải thích ha à, để, để, chúng ta có thể làm quen với tiếng trung <laughs> ở đây à, không biết là à, quảng dung là con ở gần sư cô cái loáng thoáng là <laughs> nghe hiểu từ nào đôi khi sư cô nói tiếng trung á mà quý vị để ý á, là quý vị cũng loáng thoáng được âm tại biết cái âm á, âm trung với âm hán việt nó là gọi là cái âm mà đồng nhất á, nó phải là trên 7 phần trăm trên 7 phần trăm à, cái âm á, âm đọc tiếng Trung á, nó gần giống á, âm đọc tiếng Việt là khoảng trên 7 phần trăm ừ, cho nên quý vị mà để ý là quý vị cũng thấy là có có khi là nghe quen rồi chúng ta cũng, cũng hiểu được nha à, thì đấy và ừ. bây giờ chúng ta vào nguyện thứ 13 là nguyện ánh sáng vô lượng à, sư cô xin đọc nguyên văn các bản tiếng Trung ha. Wo zhuo Phật时光明无量，普照十方，觉生之佛生于日月之明，天quan y bay. À, đó là nguyện thứ 13. Bây giờ âm Hán Việt sư cô sẽ dịch như sau à. ngã tác phật thời quang minh vô lượng phổ chiếu thập vương tuyệt thắng chư Phật, thắng vô nhật nguyệt chi minh, thiên vạn ức bội. À, thì đây là phần Hán Việt, nhưng mà quý vị cũng loáng thoáng khó hiểu phải không? À, thì bây giờ mình là dịch nghĩa, à, <laughs> cho nên yên tâm, <laughs> yên tâm. Tiếng Trung không hiểu thì là dịch sang tiếng Việt, à, âm Hán Việt không hiểu là dịch nghĩa, à, nghĩa bạch thoại luôn. À, bây giờ chúng ta xem ha ngã tác phật thời chứ ngã là gì ủa à, ủa là ngã ủa là tôi ngã tôi à, là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số ít ngã là tôi tiếng trung với tiếng uh, tiếng anh đó quý vị nó không có cái từ con nó chỉ có từ tôi và bạn cho nên từ ngã này là dịch theo nghĩa của tiếng trung nó là tôi nhưng mà đây là lời của ai lời của đức phật a di đà à, bạch với đức phật thế tự tại vương cho nên mình không thể dịch là tôi mà mình dịch là là con nha là con nhưng mà cái từ ngã đây nó không nó là nghĩa là tôi à, ủa ủa cho nên quý vị ha à, ủa là tôi cho nên quý vị nào thông minh đó là nghe chữ ùa quen đó là là biết là chữ ùa tiếng trung là từ từ tôi à, hôm nay là học luôn tiếng trung luôn ha à. ùa chua phổ sự ngã tác phật thời chữ tác là làm à, cho nên ví dụ mình công tác đó à, là làm chữ tác đó là làm là một động tác là một hành động hả phật là là quả vị phật rồi chữ thời là là trạng từ chỉ thời gian Đúng không? Thời gian đó à, à, Cho nên là ngã tác Phật thời là Dịch nghĩa thuần Việt là Khi con thành Phật à, Khi con thành Phật à. Câu tiếp theo là Quang minh vô lượng Quang là ánh sáng Mà minh cũng là là ánh sáng không? Như vậy là quang minh là âm hán việt nhưng mà nó cũng rõ bản thân nó cũng rõ cái nghĩa rồi phải không quang minh là ánh sáng à. ánh sáng như thế nào ánh sáng là vô lượng vô là sao vô là không lượng là số lượng hay còn gọi là hạn lượng như vậy vô lượng tức là không có hạn lượng nghĩa là ánh sáng vô lượng vô biên đó mình hay thường nói đó. À, cho nên hai câu này có nghĩa là khi con thành phật ánh sáng của thân Phật là thân của con đó là vô lượng vô biên không có hạn lượng khi nào chúng ta được như vậy là là chắc là chúng ta thành Phật là mới được như vậy đó à, quý vị có thấy thế gian mình có ai mà ngồi xuống hay là đi hay đứng có hào quang tỏa không chưa thấy <laughs> mà chúng ta tỏa ra cái gì <laughs> đó là gì quý vị từ biết quý vị cười thẩm ý thì sẽ có biết rồi ha à. rồi câu tiếp theo là phổ chiếu thập phương phù giao sứ pha từ từ phổ là việc phù từ phổ là hoàn toàn nó là việc hóa rồi à phổ là sao mình hay dùng từ phổ cập à, tức là nơi nào cũng biến à, biến cố đến ha à, cho nên phổ chiếu là chiếu khắp nơi à, à, như vậy mười phương thì quý vị biết rồi mình chia ra là đông tây nam bắc là bốn bốn phương phải không và bốn phương phụ nữa là thành thành tám và một phương trên phương dưới gọi là là mười phương như vậy là quang minh đấy phổ chiếu khắp mười phương cõi nước à, khắp mười phương cõi nước à, cho nên mà quang minh đó mới gọi là vô vô lượng đấy à, rồi tiếp theo không những thế nha không những là chiếu khắp mười phương mà còn gì tuyệt thắng chư phật à, tuyệt thắng tuyệt là cái gì mà tột cùng thì dùng từ từ tuyệt dạ, cái gì mà hơn hết không có ai hơn bằng là gọi là thắng à, cho nên tuyệt thắng ở đây có nghĩa là vượt hình hơn tất cả vượt hơn tất cả ai vượt hơn tất cả chư phật quý vị thấy ghê không à. khi đức phật a di đà thành phật ngài nguyện là cái thân của ngài là có quang minh vô lượng vô biên chiếu khắp mười phương cõi nước phật và còn thắng hơn tất cả chư phật nữa à. không những thế mà tiếp tục là còn thắng vô nhật nguyệt Chí Minh à, thắng là cũng là nghĩa là hơn vô là trợ từ à, trợ từ nó không có ý nghĩa ha nhật nguyệt chí minh là nhật là gì nhật là mặt trời nhá. nguyệt là gì là mặt mặt trăng chí minh minh là ánh sáng là cho nên là Thắng vô nhật nguyệt chi minh là thắng hơn ánh sáng của mặt trời và mặt trăng nữa. À, quý vị theo kịp ý không? À, không những là thắng hơn chư Phật mà còn thắng hơn cả ánh sáng của mặt trời và mặt mặt trăng. À, và bao nhiêu lần như vậy? Thắng hơn là đến là thiên vạn ức bội. À, bốn chữ rất hay quý vị, đơn vị chỉ thời gian thiên là ngàn vạn á à mười ngàn như vậy là con biết tiếng trung hiểu tiếng trung nó vô phải không một vạn á mười ngàn là thành một vạn như vậy ức đấy một trăm vạn á, là thành một ức <laughs> đó. như vậy là học qua tiếng trung rồi hả à, chưa thế giỏi quá à như vậy thiên vạn ức bội tức là ngàn vạn ức lần cái đơn vị à, số lượng đó quý vị à, cho nên là cái đoạn này là diễn tả cái nguyện của Đức Phật ấy Đà khi ngài phát nguyện với Đức Phật Thế Tự Đại Vương là khi con thành Phật là nguyện cho thân của con có ánh sáng vô lượng chiếu khắp mười phương cõi nước Phật thắng hơn tất cả ánh sáng của chư Phật và thắng hơn ánh sáng của mặt trời mặt trăng đến trăm ngàn vạn ức lần đó như vậy quý vị hiểu không khi sư cô dịch thuần Việt như vậy là quý vị hiểu rồi hả à, như vậy bây giờ mình đi sâu vào trong cái nghĩa của cái nguyện này bây giờ quý vị thấy Đức Phật nguyện là ánh sáng của mình phải là thắng hơn ánh sáng của Đức Phật của của chư Phật à, thì có có người là hiểu rằng là wow, à, wow Đức Phật A Di Đà cũng cũng hơn thua hả cũng muốn mình hơn phải không có muốn có nghĩ như vậy không tại sao ánh sáng của đức phật phải là nguyện là hơn ánh sáng của của chư phật của các vị phật khác và hơn ánh sáng của nhật nguyệt mặt trời mặt trắng như vậy là tâm của đức phật phải là còn cái niệm hơn thua hay là không ừ. hả nếu chúng ta đọc cái nguyện này mà chúng ta không không nghĩ là đức phật ai đà có cái niệm hơn thua là chúng ta chỉ đọc lướt qua thôi chúng ta không có đi sát vào nghĩa tại vì rõ ràng khi mình đọc cái đoạn này thì mình thấy là à, tại sao đức phật phải là nguyện là hơn ánh sáng của chư phật và hơn ánh sáng của nhật nguyệt ừ, thì rõ ràng ở trong này là có một cái niệm hơn thua à, nhưng mà xin thưa quý vị là đây là không phải niệm hơn thua để mà tranh cái hơn cái thua với mọi người khác mà đây là vì lòng từ bi à, vì lòng từ bi à, vì sao mà nói như vậy bởi vì cái quang minh này á, là dùng để gì dùng để nhiếp hộ chúng sinh à, tại vì chúng sinh đau khổ quá nhiều chúng sinh trầm luân quá nhiều ánh sáng của ngài chiếu càng nhiều ờ, khắp mọi nơi thì là ở khắp mọi nơi chúng sinh sẽ được gia hộ được cứu hộ cho nên ngài phát nguyện ánh sáng ngài phổ biến vô lượng như vậy tại vì có như thế thì ngài mới độ được nhiều chúng sinh à, hơn à, chứ không phải là là vì cái tâm hơn thua mà muốn hơn hơn người khác à, quảng dung thường nói sư cô là ước gì mình có được nhiều tiền để gì để mình đi làm từ thiện mình cho những người mà kém may mắn hơn mình à, những người mà đi làm khổ công hay là những người à, bệnh nhân như hôm vừa rồi mình đi đó mình càng nhiều tiền là không phải là để nghĩ mình giàu hơn người khác à, rồi mình tự cao tự mãn à, mà mình muốn có nhiều tiền là để đình mình đi cứu giúp chúng sinh à, nếu mình muốn mình có nhiều tiền à, để mình kiêu căng ngạo mạn hơn người khác đó là một cái tâm hơn thua còn nếu mình muốn mình có nhiều tiền để mình đi giúp đỡ cho người khác để chia sẻ những khó khăn với người khác thì đó là là cái thể dụng của tâm từ bi à, à, cho nên ở đây đức phật a di đà đó phá nguyện như vậy là là thể dụng của của tâm đại từ đại bi làm sao để có được ánh sáng như vậy trong cái phẩm thứ 10, 12 đó giải thích vì sao mà hào quang của Đức Phật A Di Đà thắng hơn hào quang của chư Phật. Sở nguyện công đức đại tiểu bất đồng là nguyện càng nhiều thì công đức nó càng càng nhiều. À, cho nên cái ánh sáng của Đức Phật A Di Đà sở dĩ mà thắng hơn ánh sáng của chư Phật khác là do cái nguyện của Đức Phật A Di Đà nó nhiều hơn, nó lớn hơn. À, cái bổ nguyện của các đức Phật khác à. nhưng mà khi tu thành công đức quả vị Phật là như nhau nhưng mà thể nguyện thì khác nhau mỗi đức Phật đều có một cái thể nguyện là thù thắng đặc biệt à. sư cô ví dụ à, Đức Phật Di Lặc có tên là Từ Thị à, là ngài tu cái hạnh gì cái hạnh từ bi thắng hơn các đức Phật khác cho nên gọi là Từ Thị Phật hay còn gọi là Di Lặc à, tôn Phật à còn đức phật thích ca chúng ta là tu cái hạnh gì là năng nhân và tịch tịch mặt là cái hạnh tinh tấn và hạ cái hạnh tĩnh lặng cho nên ngài có cái tên là thích ca mâu ni đó thích ca mâu ni là năng nhân và tịch mặt là ngài tu cái hạnh tinh tấn và tĩnh lặng à, cho nên được cái danh hiệu là thích ca mâu ni hay là đức bồ tát quan thế âm danh hiệu của ngài là quán thế âm cho nên Ngài tu cái hạnh gì? Cái hạnh gì mà vượt hơn tất cả những vị Bồ Tát khác Là hạnh gì? Lắng nghe và thấu hiểu hay là còn gọi là tầm thinh cứu khổ đó à, Cho nên do mỗi hạnh nguyện của Đức Phật nó khác nhau Cho nên cái công đức nó khác nhau Chứ không phải là ở đây là vị Phật nào hơn vị Phật nào Chỉ là các bổ nguyện mà thôi à, Ví dụ như Quảng Trung hay đi làm từ thiện thì cái cái nguyện mà chia sẻ của quán dung nó sẽ sẽ sẽ lớn à, còn cũng có một người như là chị trúc à, chuyên phát nguyện là đến chùa làm công quả thì đó là cái nguyện là là đi làm công quả thì nó sẽ thắng hơn những cái nguyện khác hay là có những vị là nguyện là đến chùa à, là chỉ nấu ăn thôi ở nhà bếp thì cái hành nguyện mà ở nhà, nhà bếp của họ sẽ sẽ là lớn hơn à, phải không quý vị cho nên mỗi cái nguyện khác nhau thì công đức nó nó có sự sai biệt có sự khác nhau à, à, chứ không phải là à, à, ở đây có một cái tâm mà muốn hơn hơn thua ừ. phàm phu mình thì không như đức phật cái gì mình cũng muốn hơn người khác nhiều người muốn ăn mặc đẹp hơn người khác ăn diện hơn người khác để gì để thể hiện là mình đẹp hơn người khác mình sang trọng hơn người khác nhiều khi mình nghĩ chiếc áo này mình bận mình thấy đẹp à, nhưng mà đối với người khác chưa chắc là họ nhìn thấy chiếc áo là họ họ bảo là đẹp mình làm một cái nhà hay là một cái thất à, đối với mình là đẹp rồi đối với mình là mình nghĩ là mình làm như vậy là quá đẹp nhưng mà cũng có người họ đến họ không thấy đẹp cái sàn này mình lót gỗ màu này làm mình thích cái màu này mình cho là đẹp nhưng mà cũng có khi là người khác họ vào họ không thích cái màu này họ thích cái màu đậm hơn hoặc là nhạt hơn phải không à, cho nên khi mình làm cái nhà mà có người đến chê chỗ này là không đẹp chỗ kia không đẹp là chuyện bình thường bởi vì thế gian là sao quý vị chín người tới tới 10 ý luôn <laughs> cho nên là đôi khi người ta chê cái gì của mình á chê cái gì của mình á là thấy đó là câu chuyện bình thường cho nên bây giờ mà ai chê sư cô cái điều gì là sư cô thấy cũng cũng bình thường không không cần không có gì để mình mình phải ừ, vin vào cái lời chê đó mà cảm thấy buồn hay là tuổi có điều là ví dụ họ chê đúng thì mình chấp nhận là là đúng còn họ họ chê mà mình tự mình cảm thấy là không không phải như thế mà họ chê như vậy thì mình thôi tại vì là chín người có 10 ý mà ừ. cho nên khi quý vị mà làm nhà hay làm bất cứ cái chuyện gì à, có người đến chê là chuyện bình thường hay là mình mang bộ đồ này có người chê xấu cũng cũng chuyện bình thường mà có người khen đẹp cũng là chuyện chuyện bình thường à, anh à, quý vị à, đó là triết triết lý của cuộc sống đó à. À. cho nên mình nói là à, tâm phàm phu mình hay là thể hiện trên cái mặt hơn thua để mình thấy mình hơn người nhưng mà nếu mình có cái tâm hơn thua như vậy là đôi lúc là mình cái mất của mình nhiều hơn cái được à, nhiều khi mình muốn hơn người khác nhưng mà thật sự nó là ngược lại nó phản tác dụng nó lại thua thiệt hơn người khác quý vị hôm trước à, sư cô có giảng đến cái phần mà à, câu chuyện của tô đông pha và thiền sư phật ấn đó à, tô đông pha thấy thiền sư phật ấn ngồi thiền à, Ờ, nói với thiền sư phật ấn rằng ông ngồi thiền giống như một đống phân bò à, còn thiền sư phật ấn à, nói với ngài tô đông pha là ông ngồi thiền giống như một vị phật đó tô đông pha nghĩ rằng à, à, mình nói thiền sư phật ấn ngồi thiền giống như một đống phân là à, mình đã thắng hơn ngài tô đông pha ngài thiền sư phật ấn rồi nhưng mà thật sự ra tại vì sao mình thấy là thiền sư phật ấn là một đống phân tại vì tâm của mình có một đống phân cho nên mình mình mới nhìn thấy người khác là một đống phân à, còn tâm thiền sư phật ấn là một tâm của một vị phật à, cho nên là thấy à, ai cũng là phật cả à, cho nên đôi, đôi lúc mình nghĩ là mình hơn nhưng mà thật sự ra mình thua phải không quý vị à, có một cái anh chàng đó à, anh cưới được một cô vợ rất là xinh đẹp thật sự là xinh đẹp ai cũng khen anh đấy là tốt số và lấy được một cô vợ đẹp ngoan hiền à, chỉ khổ nổi là cái lỗ mũi của cô ấy hơi bị tẹt tí ha à, lỗ mũi tẹt mà bây giờ mà lỗ mũi mà tẹt là người ta làm gì quý vị người ta đi đi chống mũi ừ nhưng mà thời đó thì không có cái công nghệ chống mũi <laughs> cho nên là à, anh ra đường thì ai cũng khen là à, anh có một cô vợ đẹp quá nhưng mà tiếc cái cái này cái lỗ mũi hơi bị bị tẹt ha thì tại vì người ta khen anh là anh rất là sung sướng nhưng mà khi đến cái lời chê là cái lỗ mũi hơi bị tẹt là anh hay khó chịu dạ. anh cầu toàn mà anh, anh muốn cái gì cũng mình phải hơi người ta anh mới chịu còn có một cái thua anh không chịu à, cho nên là anh suy nghĩ làm sao mà để cái mũi của vợ mình đẹp lên và để cho người khác là không còn chê nữa không còn lời gì để mà chê ừ. khi nói đến vợ là chỉ toàn lời khang lời khang thôi không có lời chê ừ. thì anh như vậy anh thấy anh mới là mới là sung sướng à. có hôm anh ra đường đang đi trên đường thì anh thấy một cái cô gái đó có một cái lỗ mũi rất là đẹp và anh nghĩ là cái lỗ mũi này nếu vợ mình mà có như cô này thì thì quả thật là là tuyệt vời à, là trọn vẹn à, thì anh suy nghĩ là à, anh mới lấy cái dao á anh cắt cái lỗ mũi của cô gái kia à quý vị thấy lấy cái dao mà thẻo cái lỗ mũi của người kia là một người bị mắc ở mũi rồi đúng không rồi anh chạy thật, thật nhanh về nhà anh, anh gọi vợ vợ ơi vợ ơi à em ra đây bây giờ anh sẽ cho em một cái mũi đẹp à, thì cô vợ vừa chạy ra thì anh dùng cái dao anh cắt cái lỗ mũi của vợ cắt cái lỗ mũi của vợ đi anh mới dán cái lỗ mũi <laughs> lỗ mũi đẹp của cô gái mà anh ăn trộm vào đường á à. nhưng mà quý vị biết sự việc gì xảy ra ánh dán càng dán thì nó càng không chính máu càng đổ ra. Cô vợ càng đau đớn, vì sao? Bị, bị bị cắt đi cái mũi. Và cái mũi mà đắp vô đó, à, đẹp đâu không thấy, mà dán cũng không được. À, rồi quý vị thấy, vợ mình bây giờ là cũng không còn có mũi tẹt để mà thở nữa. À, không còn mũi luôn bị cắt rồi. Rồi cô gái kia là cũng không có mũi nữa. À, và anh đã tạo nghiệp, hại người, hại cả hai à, cho nên bởi vì là một có một cái tâm mà muốn hơn người mà cuối cùng mình là hại lại chính bản thân mình à. đây là câu chuyện câu chuyện ngụ ngôn câu chuyện ngu câu chuyện trong kinh bách dụ nhưng mà đó cũng là một câu chuyện à, để chúng ta thẩm ý được cái lẽ sống của cuộc đời này phàm cái gì mà muốn hơn người cái đó không phải là tốt đôi khi chính vì cái tâm đó mà hại đến bản thân của mình à. trong cuộc sống cứ như quý vị thấy đó ví dụ cái nhà bên xây 4 tầng mình muốn cho hơn người đó mình xây lên 5 tầng hoặc là nhà bên là làm đẹp những chất liệu gỗ những chất liệu quý mình cũng cố gắng làm sao mà cho cho hơn người nhưng mà người ta làm như vậy là tại vì người ta có tiền người ta làm còn mình không có tiền mình muốn cho hơn là bắt đầu đi đi vay đi mượn à, đi vay đi mượn thì phải trả trả nợ có khổ cực không à, cho nên cần gì người ta mới khen mình mình làm trong đủ sức trong cái tầm tay của mình à, đối với người thế gian là như vậy à, đối với người tu sĩ thì sao nếu cái gì muốn hơn người là sao là mình lại nợ đàn na tính thí càng nhiều thọ dụng trên vật chất là muốn hơn người thì chúng ta lại nợ đàn na tính thí càng nhiều sư cô nói đây là nói luôn đến cái chuyện của chính bản thân mình à, vì sao mà sư cô lọc cái tỉnh thất giác tự nhiên nó cũng từ cái ý này mà ra tại vì mình nghĩ mình là người xuất gia là hàng ngày là thọ cơm áo của đàn na tính thí à, à. mà đôi khi là mình tạo một cái gì đó mà nó không phải là về lợi ích cho chúng sinh mà nó về riêng tư cho bản thân mình thì mình lại nợ đàn na tính thí à. À, thật lòng mà nói lúc mà năm 2014 á, sư cô từ Đài Loan về á, là cái nhà của ông bà sư cô à, cũng tạm tạm được à, là phía trước đổ cái bê xăng đa ở à, trong là nhà nhà nhà cấp 4 mà kiểu như nhà ba gian trong quê À, quý vị biết nhà hồi xưa mà ông bà làm không không có nhà vệ sinh à, à, cho nên là sư cô muốn làm một cái nhà vệ sinh để khi có đám gì đó là là quý thầy hay quý sư về có có nơi dùng đó thì mới thưa mấy anh chị là bây giờ làm cái nhà vệ sinh thì anh chị cũng đồng ý nhưng mà thấy cái, nhà thì cũng ờ, nó cũ nát quá giờ mình làm vệ sinh thì nó cũng tốn tiền mà cũng không đâu vào đâu à, à, cho nên mới thưa mấy anh chị là hay là giờ mình sửa luôn cái nhà đi <laughs> à, thì lúc đó là à, quý vị biết là nhà quý sư cô là là là được là nhà gọi là nhà liệt sĩ ừ, ba sư cô là liệt sĩ bà nội sư cô là bà mẹ Việt Nam anh hùng cho nên nó có một cái chính sách là nếu mình sửa nhà à, sửa nhà thì nhà nước sẽ hỗ trợ mình được 20 triệu à, lúc đó là năm 2014 20 triệu thì cũng làm được cái nhà cấp 4 à. à thì có một cái thông tin đó thì Zico mới mới mạnh dạng, mới mới khuyến tấn anh chị làm à, thì Zico tính sơ là mình làm xong cái nhà đó là tầm khoảng là 120 triệu nếu mà làm theo cái nhà cũng được được có vệ sinh thì 120 triệu thì bây giờ có 20 triệu là nhà nước hỗ trợ rồi ha thì chị hai sư cô là không biết ở đâu mà ừ, vốn luyến gì đó à, cũng được à, ừ, mấy chỉ vàng và và và một một một số tiền mặt chị cộng hết cái tài sản của chị lại là được 24 triệu à, 24 triệu như vậy là được là bao nhiêu rồi 44 triệu à 44 triệu à, rồi sư cô mượn với người bạn với sư cô đến Đài Loan á là 500 đô <laughs> à, à, lúc đó về lại sư cô không có tiền đó mượn thôi rồi mượn chỗ này mượn chỗ kia đó quý vị à, đó thì sửa xong cái nhà là 120 triệu à, lúc sửa xong cái nhà à, bắt đầu là thấy cái hàng rào phía sau á là có nhiều mộ nhiều mộ mà thấy cũng bất tiện có mộ phía sau này cũng bất tiện và cho nên mới à, là hốt mộ rồi cái à, hốt mộ xong thì lại có ý định là làm hàng rào à cho đến từng bước cái vị không cái rồi cái từng bước sư cô cũng lần mò nói thật là lúc đó về rồi cũng gặp quý phật tử đó à, rồi cũng có người cúng cho mình ít tiền rồi không tiêu gì hết mình để để dành à, thì để dành cái sư cô làm luôn được cái um, cái hàng rào từ khi làm xong hàng rào làm cái nhà đó à, ngoài cái tiền mà nhà nước hỗ trợ và cái tài sản của chị hai sư cô số còn lại là do sư cô mượn và quý phật tử cúng dường thì từ cái chỗ đó là bắt đầu sư cô mới khởi cái tâm phiền não rất là phiền não và có một cái cái chút sợ sệt bởi vì sư cô nghĩ là sư cô làm đây là cái nhà này là không phải là cái chùa cái nhà là nhà thế tục nhà của gia đình sư cô tuy là không anh chị em nào ở chỉ một mình chị hai không chồng ở thôi và lâu lâu sư cô về đó à, nghỉ ngơi thôi nhưng mà nó rốt cuộc nó không phải là cái thất hay là cái chùa à cho nên sư cô rất là sợ là sợ sao sợ mình nợ của đàn ma tính thí chính vì từ cái điện cái niệm đó mà sư cô mới mời tất cả các anh chị lại sư cô hộp cả gia đình sư cô luôn và sư cô nói rõ cái tâm ý sư cô đó à, là bây giờ là làm sửa cái nhà ông bà này sư cô có bỏ một số tiền như vậy mấy chục triệu đó là đó là tiền của, à, của đương nhiên họ cúng cho sư cô nhưng mà đó là đàn na tính thí à, mà nếu tiền này đi làm à, làm chùa làm thắt thì không có tội mà là là có phước mà bây giờ làm nhà này thế này là là sư cô sợ là sau này sư cô nợ đằng na tính tí à, sư cô mới trình bày cái điều đó các anh chị em các anh chị và các cháu và sư cô có ước nguyện là muốn là cải gia vi tự à, thứ nhất là để cho ông bà mình có phước tại vì cái nơi này cái nhà bây giờ thành cái chùa ta thất à, cái thứ hai nữa là là để cho cái số tiền mà chị hai sư cô đóng góp vào là có công đức và thứ ba nữa là cái tiền mà phật tử đóng góp sư cô á là sư cô mang đi làm thất thì họ là có phước mà sư cô là không có tội <laughs> cái gì không ừ. à. chính vì cái điều đó mà sư cô mới chuyển đổi từ xin các anh chị em là chuyển từ cái nhà ở của ông bà thành một tỉnh thất giác tự nhiên bây giờ và để phục vụ cho mình à, mỗi lần chủ nhật cuối tháng về khóa tu và quý vị biết không thật sự mà tạo dựng một tình thất là một cái để cho mình bị vướng bận à, chứ không phải là là là sướng vì gì đâu à, sư cô nói nãy càng tạo càng nhiều à, thì mình là càng bị vướng bận nhưng mà bây giờ giờ sư cô nghĩ là phóng lao <laughs> giống như phải theo lao đó à. à cho nên nếu mình không cãi gia vi tự thì cái số tiền mà mấy chục triệu đó là sư cô nghĩ là sư cô sẽ nợ đàn ma kính thí à, và bây giờ cải gia vi tự thì nó sẽ tự nhiên tự thành một cái họa mà chuyển qua thành cái phước à, và chính vì thế mà sư cô mới là khuyến tấn các anh chị cúng lại cho sư cô cái mảnh đất đó để tạo dựng thành tỉnh thất mà không phải cúng trên mặt miệng đâu mà phải có giấy tờ chuyển nhượng đường hoàng và các anh chị cũng đã ký tên vào và chuyển nhượng qua sư cô từ đó sư cô yên tâm à, sư cô tạo dựng tỉnh thất và cũng được duyên may mắn là gặp à, quảng dung hộ trì cho nên hôm nay tỉnh thất giác tự nhiên à, mới là một đạo tràng như vậy và để phục vụ cho khóa tu sư cô sửa nhà ông bà không phải là vì để hơn với người khác vì mình có cái nhà khang trang hơn người khác à. À. nếu mình nghĩ mình sửa nhà ông bà để hơn người khác là đó là một cái tâm niệm hơn thua à. mà bản thân sư cô là thọ nhận sự cúng dường của đàn na tính tí mà đi làm như vậy là mang nghiệp mà nợ đàn na tính tí à, cho nên hồi nãy sư cô nói là người tu sĩ mà cái gì cũng hơn người ví dụ như xây phòng làm nhà thấy cái gì cũng muốn hơn người thì là càng nợ chúng sinh à. còn mà quý vị ở, ở thế gian mà mà muốn cái gì cũng hơn người thì là mình là sao lại nợ về mặt tiền mặt vay đi mượn thì cũng khổ lắm và mà mà sư cô nói rồi thế gian là chín người là mười ý à, có cái gì là hơn đâu và chỉ có như đức phật a di đà này nguyện ánh sáng của mình hơn tất cả chư phật cái sự hơn đó là để hộ trì chúng sinh cứu độ chúng sinh nha nha quý vị cho nên là khi đọc đến cái nguyện này mình phải hiểu cái điều đó à, thì mình mới thấy rõ là mình càng nhìn nhận và càng hiểu rõ về cái tâm lòng tấm lòng đại bi của chư Phật chư Bồ Tát và cái ánh sáng này sở dĩ mà được như thế là do là bổn kỳ tiền thế lập nguyện là khi tiền kiếp tu tập tích tụ vô lượng công đức lành mới được như vậy chứ không phải tự nhiên mà đức phật a di đà là có được ánh sáng mà quang minh như vậy phải không quý vị trong kinh bổn sanh của chư phật có nhiều cái chuyện kể về tiền thân của các đức phật lúc đó hành bồ tát đạo quý vị để có được công đức như ngày hôm nay mà thành phật không phải là chuyện đơn giản người phàm phu chúng ta có thể làm à, ví dụ như à, ngày trước Đức Phật Thích Ca chúng ta có một kiếp là phát nguyện làm một con nai chúa à, con nai nai mà nai chúa gọi là nai đầu đàn đó à, nai chúa đúng không à, ở cái cõi đó thì có một ông vua rất là tàn bạo à, ông vua này rất là độc ác không có nhân từ à, vua hàng ngày á, là sai quân lính đi vào rừng để mà bẫy những con nai để về về về thọ dụng mà quý vị biết rằng quân lính đi săn á, khi vào rừng nai á, là gặp nai là ta là bắn ta giết có thể là chết từng đàn từng đàn như vậy à. thì bây giờ con nai chúa nó nghĩ rằng ngày nào mà mà cái đám thợ săn của nhà vua này đó, mà vào rừng mà săn mà mà kiểu mà như vậy thì chắc là là mình cái dân dân chúng của mình đó là loài nai của mình là sinh đẻ cũng không kịp để mà cho vua ăn đâu đứng trước cái nguy cơ là bị tuyệt chủng ừ. cho nên con nai chúa mới hộp tất cả à, nai dân của nó lại và nó nói rằng bây giờ là mình à, đi thương lượng với nhà vua à, mình nói rằng hàng ngày thôi vua đừng có cho quân lính vào rừng săn bắn rồi mà chém mà giết mỗi một ngày á là mình sẽ cử một chú nai tự động đến cái nhà bếp của nhà vua để mà hiến thân cho nhà vua ăn thì một ngày vua ăn con như vậy thôi à. còn hơn là một ngày mà vua cho người vào rừng này là, là giết biết bao nhiêu con à. thì có như vậy thì bắt đầu là um, nay nó mới sinh đẻ rồi mới mới mà còn kịp à, mà còn có để mà nối dõi à, cái giống giống nòi của nó thì hôm đó là đến được cái con nai này cái nó đi đi hiến thân thì nó khóc nó đến gặp mà nai chúa nó khóc bây giờ đến lượt tôi đi hiến thân nhưng mà tôi bụng đang mang nai con à, cho nên là vì thương con nai trong bụng mẹ cho nên là tôi không thể đi được à, thì bây giờ là ừ, xin đại vương mà phái người khác nhưng mà lúc đó nai chúa nó, nó không nó không nghĩ là nó có thể phái được ai đi được tại vì phái ai đi được thì nó cũng trong lòng cũng bất an tự nó sẽ đi hiến thân à. thì sáng hôm sau nay chúa tự đến cái nhà bếp của nhà vua à. thì những người mà mà mà giết mổ đó thấy con nay chúa đến là có vẻ là kinh ngạc nó nghĩ rằng là rồi chắc là nhà vua ăn hết nai rồi bây giờ không còn nai nữa cho nên nay chúa mới đến hiến thân à. thì thấy như vậy thì mới đi trình báo nhà vua à, nhà vua mới đến nhà bếp mới hỏi rằng không lẽ là ta đã ăn hết ừ. Ừ, dân nai của ngươi rồi hay sao mà bây giờ ngươi phải đến đây hiến thân à, thì nai chúa nai chúa lúc đó là tiền thân của đức phật thích ca của mình đó ha thì bảo rằng là không phải à, nhờ cái đức nhà vua là mỗi ngày để cho chúng tôi đến đây tự hiến một con cho nên là nai của chúng tôi là là bây giờ là sinh đàn sinh bày rất là nhiều à, nhà vua chưa có ăn hết ừ nhưng mà hôm nay tại vì có một con nai nó mang bầu à, vì thương cái em bé trong bụng á, cho nên nó đến sinh tôi rồi và phải cử nai khác đi thay thế à, nhưng mà tôi thấy cũng không thể cử được ai cho nên tự thân tôi đi hiến hiến thân cho vua ăn thì lúc đó vua nghĩ là một con nai chúa à, mà nó có lòng có từ bi thương dân nó như vậy và một con nai là một động vật như vậy mà nó có một tình thương thương con nó như vậy tại sao mình là con người là mình không có cái, cái tình thương như vậy à, từ đó là vua mới chuyển đổi tâm của mình từ thành một ông vua ác độc một ông vua sắc xanh trở thành một ông vua hiền lương và ăn chay trường thề nguyện là không giết hại chúng sinh nữa đó là một tiền kiếp của đức phật thích ca hiện thân là vua chúa đi hiến thân mà để độ nhà vua như vậy đối với mình đó, nếu phàm phu mình có thể làm được không quý vị khó lắm mình có thể là phái người khác đi tại vì sao nếu mình đi là mình bị bị thịt ra trả một cái sinh mạng à, cho nên là do là tiền kiếp những vị đó tu tập những công hạnh khó làm cho nên mới được cái công đức nó thù thắng ví dụ như đức phật a di đà vì sao có quang minh vô lượng như vậy tại vì cho quá khứ ngài tu vô lượng cái hạnh nguyện lành cho nên mới có được cái quang minh vượt thắng hơn chư phật và vượt thắng hơn ánh sáng của mặt trời mặt trăng đó là nguyện thứ 13 là nguyện ánh sáng vô lượng nguyện thứ 14 là nguyện chạm quang minh được an lạc nghĩa là cái quang minh của đức phật đó khi mà phổ chiếu khắp mười phương như vậy mà chúng sinh nào thấy được cái quang minh đó hoặc là thân của mình được xúc chạm với quang minh đó thì sao thì sẽ là tâm của mình được an lạc bây giờ chúng ta vào cái phần kinh văn ha rua dỗ trung sân trên ủa quang minh trao chu trí sân mô bu an lơ xứ xin rua san lai生我国，若不尔者，不许正觉啊。若有众生là à. nhược hữu là nếu có chúng sinh à, kiến ngã quang minh là thấy cái quang minh của của, của con à, của con là của phật a di đà đó là là thấy kiến là thấy ùa là ngã ngã là tôi mà ha quang miệng là ánh sáng mà thấy cái ánh sáng của của con à, của tôi nhưng mà bây giờ đang nói với Phật với Đức Phật Thế Tự Tại Vương thì mình phải dịch là là con à, thấy được ánh sáng của con là trao chu chỉ chỉ sân trao tức là chiếu các vị xúc kỳ thân chiếu xúc kỳ thân xúc là xúc chạm à, tiếp xúc đó xúc chạm sĩ sân sĩ à, sĩ sĩ là chỉ cho cái người cái người đó cái người nào mà thấy được ánh quang minh đó là dùng cái từ chỉ là chỉ kỳ để đại chỉ cho người đó thân là thân thể à, là tiếp xúc hay là nhận được cái ánh quang minh đó chiếu vào trong trong thân thể gọi là trao su chỉ sân thì sao nhược bất à, mo bu an lơ nhược bất an lạc tiếng trung nó có hai cái hai cái mà phủ định đó, nó thành là khẳng định à, ví dụ như ở đây mạc là cũng không mạc nghĩa là không bất cũng là không nhưng mà hai cái mà phủ định đó, là nó trở thành khẳng định à, cái nghĩa tiếng trung nó đặc biệt là như vậy à, cho nên ở đây là mạc bất an lạc à, mình không thể dịch là không được an lạc tại vì hai cái không nó phủ định à, nó đi liên tiếp nhau thì nó trở thành khẳng định cho nên mạc bắt an lạc thì mình phải dịch là được an lạc à quý vị mình phải hiểu về về ngữ cảnh à, và cách hành văn của tiếng trung mình dịch mới đúng à, chứ ở đây mà à, mình dịch là không an lạc thì thì, thì sai rồi hả ừ, mình, dịch à, là được an lạc ừ. rồi tiếp tục Sử sinh là từ tâm Là khởi tâm từ Chua san là làm việc thiện à, Quý vị thấy Cái điều này là vì sao mà cái nguyện này mà à, tổ thiện đạo nói rằng là tránh hiển cái báo thân của đức phật báo thân của đức phật là thể hiện trên cái lòng từ bi độ sinh ấy quý vị quang minh của ngoài biến chiếu như vậy để gì để chúng sinh nào mà được chạm được ánh sáng đó là tâm tự nhiên được an lạc không những thế mà phát khởi được cái lòng từ bi làm tất cả những việc thiện chứ không làm những việc khác thì đây là cái sự gia hộ của đức phật a di đà đối với chúng ta à, phải không quý vị cho nên đó, vì sao mà nhiều người niệm phật được công đức nhiều người niệm phật được cái sự gọi là ví dụ cái sự gia hộ bất khả tư nghị là do cái nguyện lực này mà thành tựu à, mà đây là lời của đức phật nói à, nếu mà không được nếu ai chạm vào ánh sáng của con hay là thấy được ánh sáng của con mà không được ăn lạc không khởi từ tâm không làm việc thiện không sanh về cõi tịnh độ thì con không thành phật nhưng bây giờ phật a di đà đã thành phật rồi thì cái nguyện này thành à, cho nên mà người nào mà chạm được quang minh của đức phật a đà thấy được ánh sáng của đức phật a đà thì người đó tâm sẽ được an lạc không những thế mà tâm tự nhiên khởi cái niệm từ thương yêu tất cả chúng sinh và, và từ cái đó là phát nguyện không làm những điều ác chỉ làm những điều được thiện đây là diệu dụng của câu phật hiệu đó quý vị à, nếu mình tu mà mình đạt được đến cái chỗ này mình cảm ứng được phật a di đà mà được phật chiếu hào hoa thì quả thật là mình được an lành nhưng mà câu hỏi ở đây nè vì sao quang minh Đức Phật Ây Đà Chiếu khắp vô lượng như vậy Không nơi nào không chiếu Họ thắng hơn tất cả Hào quang chư Phật Thắng hơn ánh sáng của mặt trời mặt trăng Nhưng mà vì sao mình ngồi đây mình không thấy Sư cô và quý vị đang ngồi đây Tại sao không nhận được ánh sáng đó à. Quý vị có khi nào nghĩ đến điều này không Tại sao mình cũng niệm Phật mình cũng tu theo sự hướng dẫn của tịnh độ giáo điển mình cũng tu như vậy mà vậy sao mình ngồi đây mình không nhận được ánh sáng của đức phật mà đang khi là đức phật đã phát nguyện là ánh sáng của ngài là chiếu khắp mười phương cõi phật không nơi nào không chiếu là vì sao quý vị ừ. à, bây giờ sư cô cử một cái ví dụ là quý vị sẽ hiểu ngay và ví dụ như là mặt trăng Đức Quan Âm Bồ Tát có một cái biệt hiệu là gọi là Sùy Duy Quan In là Thủy Nguyệt Quan Âm à, đây là tượng trưng cho cái lòng từ bi của Đức Bồ Tát Quan Âm à, tại vì Đức Bồ Tát Quan Âm là thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng mà không? ai ứng cầu đến ngài thì ngài ứng hiện cái cứu độ nhưng mà có người cầu là không được cũng như mình niệm phật mà không được phật chiếu hào quang à. thì có người đặt câu hỏi như vậy thì tổ sư mình mới giải thích đó giống như mặt trăng á quý vị à. mặt trăng là nó có một cái thôi phải không nhưng mà nơi nào mà có nước á à, thì ánh trăng nó đều hiện ở dưới nước có phải không quý vị mặt trăng có một thôi cho nên mình chỉ có một đứa con âm thôi mà vô lượng chúng sinh cầu mà nơi nào cầu thì hữu cầu tác ứng tại vì sao tại vì nơi nào có nước thì ánh trăng nó đều đều hiện nhưng vấn đề ở đây là nơi nào có nước thì ánh trăng hiện nhưng mà tại sao có người cầu là không được là vì sao quý vị? Tại vì cũng giống như là cái hồ nước đó nó bị vẫn đục. Tuy là có ánh trăng nó chiếu xuống như đó nhưng mà do cái hồ nước nó nó đục quá thì không thấy được ánh trăng. Quý vị hiểu không? Sư cô nói đến đây quý vị có hiểu ý này không? À, trăng thì có một nơi nào có nước thì cũng hiện được bóng trăng nhưng mà nếu cái hồ nước đó mà hồ nước vẫn đục nó đục thì mình sẽ không thấy ánh trăng mình không thấy ánh trăng nhưng mà ánh trăng có chiếu xuống như hồ nước không có in bóng như hồ nước đó không có in bóng như hồ nước đó à, cũng như thế đức phật a di đà ánh sáng của ngài vô lượng luôn chiếu soi và nhiếp hộ chúng ta nhưng mà chúng ta không nhận ra là vì chúng ta chúng ta đang ở trong cái thể là hồ nước đục à, tâm của chúng ta đang vỡn đục cho nên chúng ta không tiếp xúc được với hào quang của Đức Phật ấy Đà nhưng mà hào quang Đức Phật ấy Đà đang vẫn chiếu soi tại mình tin tin mà mình tin cái nguyện ngài đã phát nguyện mà cho nên mình ngồi đây hào quang chư Phật hào quang của Đức Phật ấy Đà vẫn đang chiếu rọi đến đến mình nhưng mà do tâm mình vẫn đục mình là một hồ nước đục cho nên mình không có cảm nhận được cái hào quang đó đang chiếu đến mình ngày trước đó xin hỏi bây giờ là mấy giờ gần 9 giờ 10 sư cô xin kể một câu chuyện này nữa thôi để sư cô kết cái, cái hai câu nguyện này ngày trước có một cái ông lái buôn à, quý vị biết lái buôn thì họ phải đi đi buôn hàng từ nơi này qua nơi khác có lúc là vượt sông có lúc vượt biển có lúc vượt vượt qua sa mạc à, và nó đối diện với cái sự cướp bóc đó quý vị à, rất là kinh khủng đó. nhưng mà ông này á, là ông được cái là ông tin pháp môn niệm phật cho nên là trên đường đi là lúc nào ông cũng niệm phật hết à, trên đường đi lúc nào cũng niệm phật hôm đó là ông đến một cái bờ sông à, buổi trưa đoàn người là nghỉ trên bờ sông nắng lắm à, thì tất cả những tùy tùng đó xuống tắm dưới sông là uống nước xong là lên trên bờ nghỉ còn ông ngồi niệm phật à, ông ngồi niệm phật trên đó và ông chờ hết mọi người lên rồi ông mới xuống bờ sông ông uống nước và ông tắm thì ngay lúc đó là có hai con quỷ à, hai con quỷ à, con quỷ đực và con quỷ cái nó cũng đang dạo trên bờ sông nó thấy cái ông ông người thương thương buôn này đi xuống bờ sông thì nó nghĩ là nó khởi một cái niệm là là là chơi trò cho vui đó à. nó nghĩ là nó sẽ đánh cái ông này vỡ đầu à, tại vì quỷ mà nó muốn chơi cái trò chơi cho vui à. với lại hơn nãy là hồi nãy là một đám người xuống uống thì đông người nó cũng sợ bây giờ có một mình ông đi xuống thì nó muốn chơi muốn nhận nước ông nó muốn đánh ông cho bỉa đầu nó nó nó hại như vậy ừ. thì lúc đó là ông xuống là ông à, khoát nước lại uống à. thì ông này là đi đi đứng nằm ngồi giờ ông muốn niệm phật và mỗi lần ông khoác một cái cái cái vọt vọt nước lên uống thì ông đều niệm nam mô di đà phật à. thì lúc đó quý vị biết rồi hai con quỷ này chuẩn bị hại ông mà đúng không à, thì khi mà ông uống một à, ngụm nước đầu tiên ông niệm nam mô di đà phật thì con quỷ cái á, à, nó bị một cái ánh sáng à, ánh sáng giống như mang đi luyện ở một nơi rất là xa một cái cự ly rất là xa rồi tiếp tục ông này uống một cái, cái bốc nước thứ hai thì con quỷ đực cũng bị một ánh sáng mang đi hoặc là ném đi rất là xa thì hai con quỷ nó gặp lại nhau tại vì cùng luyện đi một nơi mà nó gặp lại nhau nó ủa sao hồi nãy ông nói với tôi là ông đánh cho ông ông lái thương này bể cái đầu mà sao bây giờ ông không đánh được mà ông lại bị là là là đôi ra ngoài ngoài này à, thì con nó nó nói là lúc đó là tôi muốn vừa đưa tay lên định đánh vào đầu ông này thì có một cái luồng ánh sáng à, trong người của ông ấy nó phát ra một cái luồng ánh sáng và cái luồng ánh sáng đó mang tôi đi ra tặng cái cái nơi xa này và cái con quỷ kia con quỷ kia nó cũng nói vậy à như vậy thì đúng tôi lúc nãy cũng vậy định đánh ông ta à, nhưng mà có một luồng ánh sáng trong thân ông phát ra rồi mình bị đẩy đi à, một cách xa xôi như thế này thì trở lại vấn đề giải thích vì sao tại vì lúc khi ông uống nước như vậy là ông đang niệm phật nam mô di đà phật à, lúc đó niệm phật tâm thành kính như vậy là ông đã tiếp xúc được cái hào quang của đức phật ấy đà gia hộ cho nên là hai con quỷ nó không hại được nếu cái người thương buôn này mà không phải là người niệm phật thì ông sẽ bị hai con quỷ này chơi cho một một một một một vó là là cũng thương thân tán mạng rồi à. và trong nhiều câu chuyện nói về cái sự linh nghiệm của những người niệm phật á, à, là là rất là nhiều mà hôm nay thời gian nó ngắn thì sư cô không có kể được nhiều cho quý vị lần sau mình sẽ kể được nhiều câu chuyện vi diệu được do niệm Phật mà được Đức Phật A Di Đà gia hộ bởi vì sao bởi vì ngài có được cái ánh quang minh này à. cho nên ở nguyện thứ 14 xin lỗi nguyện thứ 13 và nguyện thứ 14 là nói đến cái hào quang của Đức Phật A Di Đà nhưng mà cái hào quang này là hào quang để mà nhiếp hộ chúng sinh à, và nơi nào cũng chiếu soi nhưng mà mình sở dĩ không nhận được là bởi vì tâm của mình còn còn vẫn đục à, và vẫn đục cái gì quý vị nói cho trắng ra là mình còn hơn thua à, mình còn sân mình còn tham mình còn giận mình còn si à, mình còn ghen mình còn ghét mình còn tật đố mình hơn thua với đời cho nên mình niệm phật à, nhưng mà những cái tâm đó chưa được chuyển hóa thì dù hào quang đức phật ngày đêm chiếu soi mình cũng không cảm nhận được điều đó nhưng nếu một lúc nào đó tâm mình tĩnh lặng à những cái tâm niệm lúc nãy nó, nó lần lần thuyên giảm thì năng lực của hào quang đức phật a di đà lúc đó mình sẽ cảm nhận được tiếp nhận được à, à, thì hôm nay ở hai nguyện này thì à, chúng ta sẽ nhìn thấy là người niệm Phật nếu có lòng tin với pháp môn tịnh độ lúc nào cũng được Phật gia hộ bởi ánh quang minh Đà. và cố gắng tâm của mình mỗi ngày á, niệm Phật chuyển hóa uh, chút chút tham chút sân chút si thì nhất định một ngày nào đó mình sẽ hoàn toàn được tiếp nhận được ánh quang minh của Đức Phật A Di Đà đó là ý của hai cái nguyện này dạ yeah.